Ok hello à, một lần nữa xin chào tất cả anh em quay trở lại với kênh tiếng soi kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá nha anh em thì à, trong cái video lần này tiến sẽ nhận định cũng như phân tích và đẩy thêm cho anh em một cái mã kèo tại à, à, chặng tứ kết đi cúp C1 châu Âu nha anh em đó chính là trận đấu giữa cái thằng AC Milan với Napoli thì như anh em đã biết ấy là cái trận Real Chelsea cũng sẽ được diễn ra cùng giờ với cái trận Milan thì Real với Chelsea Tiến cũng đã lên video cho anh em tại cái kênh tiếng soi kèo đó anh em có thể vào để tham khảo các mã kèo này nhé à, và trước khi mà đến với cái tỷ lệ kèo mà tiến đưa cho anh em đó cùng phân nhau phân tích thì anh em hãy đảo qua thêm về cái à, à, về cái mã kèo mà tiến đã cho anh em vào cái trận đấu dạng sáng hồi mới đây đó vào trận đấu hồi, hồi tối mới diễn ra trận đấu rất là hấp dẫn giữa Barcelona với Girona thì riêng cái trận này tiến thấy có rất là nhiều anh em quan tâm cũng như là nhắn tin cho tiến đó thì tiến cũng sẽ nói thêm về cái trận này cho anh em xem này Tiến thường hay nói á, những trận đấu mà Tiến đưa lên YouTube chỉ nằm ở mức tham khảo đúng không anh em? Đó vì Tiến chưa nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của nó. Cho nên ở trận này Tiến đã cho anh em các cái mã kèo là Barcelona chấp 1.5, 1.75 hay hòa này. Đó rồi chấp nửa trái hiệp 1 nữa. Nói chung Tiến cho anh em toàn bộ là nằm kèo trên Barca trong cái trận cầu này. Đó, bởi vì Tiến đã nói rồi đây chỉ là những mã kèo tham khảo, Tiến lên rất là sớm. Đó, vì sao mà trên video tiến lại cho những món kèo này vì thật vì chắc chắn là anh em cũng sẽ nằm Barca rất là nhiều đúng không Girona nó rất là yếu Barca thì đến giờ đang đứng đầu bảng xếp hạng nữa có đội hình mạnh nhất nữa thì không có việc gì để không nằm Barca đúng không anh em đó nhưng nhưng khi mà đến 9 10 giờ tối tầm gần 10 giờ tối thì tiến lại sôi kỹ tiến biết được cái thông tin lực lượng của hàng này đó biết được cái sơ đồ cái chiến thuật nó chơi như thế nào nên tiến đã bẻ kèo tiến đã đẩy cho anh em là trong nhóm của tiến là nằm cái mã kèo dưới Girona đây nó có sách mà có chứng tiến cho anh em xem này đó anh em thấy không riêng trong nhóm vào lúc này 9 giờ 56 phút Tiến đã cho anh em đó chính là mã kèo Giona được chấp 1.5 cả chặn thấy không anh em đây đây Tiến cho anh em xem lại này đây Barcelona với Giona này đấy Barcelona với Giona Tiến đã cho anh em này cái chặt mã là đó Giona được chấp một trái rưỡi cả chặn thì anh em cũng thấy rồi đấy khi mà nắm được cái thông tin chính thức của hai đội biết được cái lối chơi biết được cái sơ đồ nó chơi chiến thuật gì đó biết được đội nào đang cần điểm hơn đội nào sẽ thi đấu với một cách mà kiểu như dưỡng sức để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo à, có bịp hay không thì lúc đó tiến sẽ đẩy những mã kèo chuẩn hơn lên cho anh em chơi đúng không đó vì sao mà trên youtube tiến kêu là tham khảo thôi thì trên youtube tiếng chưa nắm được đội hình tiếng cho bách tiếng kêu anh em là không nên vào mà anh em kết thì anh em vào cái đôi chuyện của anh em đó nhưng mà trên nhóm tiếng lại cho cái thằng là Giguna được chấp 1.5 cả chặn tiếng cho kèo dưới chặn bách thì anh em trong nhóm tiếng cũng đã hấp full được cái mã kèo này đấy anh em thấy không cái đây là cái lợi thế mà khi anh em được vào nhóm của tiếng tất cả hoàn toàn miễn phí chỉ việc anh em đợi kèo tiếng lên anh em hợp tin tưởng thì chơi thôi còn không thì coi như vui thôi không cần chơi cũng được có thể lên nói chuyện tham khảo với anh em đó cùng với đó là tiến cũng đã cho anh em thêm hai cái trận đấu tại giải hạng nhất nước anh đó chính là trận đấu giữa Brighton với Midbow này đó cùng với Burnley với Sheffield thì nói thẳng luôn là hai trận đấu uh, tại giải hạng nhất anh này anh em cũng đã hấp full được cái mã kèo tài 2.5 của trận Brighton thì trận này đã về với tỷ số là hai đều đó bốn giải luôn và thứ tiếp theo là cái trận Burnley với Sheffield tiến cho anh em là cái tài 2.25 nhưng mà trận này chỉ về với tỷ số 2-0 dành cho Burnley thôi cho nên anh em chỉ hấp được nửa mâm hấp được nửa xin lỗi anh em anh em chỉ thua phải thua nửa mâm ở cái trận này mà thôi đó tính đi tính lại anh em vẫn thắng hai kèo và thua nửa mâm ở một mã kèo này đúng không anh em lãi rất là nhiều riêng cái trận Barcelona với Girona tiếng tin chắc anh em trong nhóm tiếng là đầu tư vào mã kèo dưới theo tiếng rất là nhiều luôn đó với một số vốn lớn thì anh em cũng đã húp nhiều húp húp được mạnh cái mã kèo này đấy cho nên tiếng nhắc lại một lần nữa trên YouTube chỉ là những mã kèo tham khảo thôi nhé anh em anh em muốn lấy mã kèo chuẩn mã kèo vip thì cứ liên hệ với tiến qua số zalo 0963 731 346 ở phía dưới góc video trong cái màn hình này đó tiến sẽ đưa anh em vào nhóm trực tiếp nếu như anh em đủ các yêu cầu mà tiến đưa ra thứ nhất phải có số vốn số vốn anh em tệ nhất cũng từ một hai củ trở lên 5 10 15 củ gì đó càng tốt càng nhiều vốn thì càng thể dễ gỡ thôi đó thứ hai là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online đó như vậy thì tiến mới có thể đưa anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất đúng không anh em tiến sẽ hướng anh em là chơi trên trang nhá đây đây là cái trang mà tiến sắp giới thiệu cho anh em này cũng như là tiến sẽ cho anh em xem trước về cái mã kèo của trận AC Milan với Napoli luôn đây thì đây là cái trang mà tiến đang hướng anh em chơi nếu như anh em nào mà thật sự muốn vào nhóm muốn chơi trên trang này đạt đủ yêu cầu thì cứ liên hệ ngay cho Tiến. Ngoài ra những anh em nào mà thật sự mà mà đam mê bóng đá này, biết gành về banh bóng ấy nhưng chưa tìm được một cái trang chơi uy tín thì cũng liên hệ ngay cho Tiến đi Tiến sẽ hướng dẫn cũng như là uh, chia sẻ cho anh em cách đăng ký tài khoản trên trang đó cách vào vốn cách nạp rút như thế nào cách chơi cách cược Tiến sẽ hướng dẫn chi tiết từng ly từng tí hết ok cho anh em đó thì à, như anh em đã thấy này có rất nhiều mã kèo luôn đây tiến sẽ giới thiệu sơ qua về mã kèo giữa AC Milan với Napoli trước nha anh em xong rồi tiến sẽ nói cho anh em thêm về những mã kèo chỉ trên trang mới có thôi đây thì hiện tại nhà cái đã đưa ra các mã kèo như là AC Milan kèo đồng với Napoli này đó rồi Napoli chấp đồng nữa trước AC Milan rồi chấp nửa trái trước AC này cũng như có luôn cái mã kèo là AC Milan đội chủ nhà chấp ngược cái thằng Napoli với mức chấp là 0.25 đó anh em kết mã nào vào mã đó chấp càng cao thì ăn càng to thôi đó còn mã tài xỉu chặng này là 2.25 2.5 hai hòa và 2.75 còn ở hiệp 1 thì à, à, hai đội cũng đã có với nhau là mã kèo đồng đó và tài xỉu hiệp 1 là một hòa cùng với 0.75 nha anh em ngoài ra thì cũng có thêm mã kèo Napoli chấp 0.25 trước AC ở hiệp 1 nữa này đó rất nhiều mã kèo thích mã nào vào mã đó thôi anh em thì đây là cái lợi thế mà anh em chơi trên trang thấy không có nhiều mã kèo cho anh em chơi cũng như là có thêm kèo ờ, lẻ chẵn này rồi bàn thắng đầu bàn thắng cuối này cả hai đội ghi bàn hay là không có đội nào ghi bàn rồi một đội ghi bàn đó khi mà anh em tìm đến tiếng á tiếng đưa anh em chơi trên trên cái trang này tiếng sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em cách đặt cược cách soi kèo đó cách nhận biết từng cái mã kèo trong trang như thế nào nên anh em cứ yên tâm nhá đấy thì đây cũng là những cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái trận cầu này thì tiếp theo đây tiến sẽ nói về cái trang này anh em nếu như thật sự mà muốn có một cái trang chơi uy tín như thế này thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là có thể có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong cái video này đó thì mỗi video tiến đều dán những cái đường link cá nhân dưới phần mô tả như facebook này telegram fanpage và tiktok đó anh em có thể liên hệ cho tiến một trong bốn nền tảng này còn không thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái số zalo 0963731346. ok cho anh em thì nếu như anh em thật sự quan tâm muốn có một cái trang chơi uy tín nhất đó muốn thật sự muốn tìm kiếm một trang chơi muốn vào nhớ muốn đồng hành với tiến thì hãy liên hệ cho tiến nha còn không thì đừng có uh, liên hệ làm gì cho mất thời gian đó đặc biệt là những anh em nào mà mà tin tưởng muốn có một trang chơi uy tín nếu như mà đủ cái điều kiện tiến đưa ra có một cái số tài khoản ngân hàng tiến cũng xin quên nói với anh em nữa muốn chơi trên trang này phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking là có thể là có, có nghĩa là anh em có thể chuyển khoản online trực tiếp trên cái điện thoại di động của anh em ấy đó ngoài ra hoặc là anh em có thể sử dụng cái ví Momo cái ví Momo cũng có thể à, đăng ký chơi trên cái trang này đó anh em chỉ cần có những cái cái uh, xài những cái đó là anh em có thể liên hệ với tiến tiến hướng dẫn anh em cách đăng ký một cái trang chơi uy tín nhất cũng như hướng dẫn cho anh em cách nạp rút vào kèo như thế nào đó tin tưởng hãy liên hệ nha còn những ai mà sợ mà bị lừa này nọ thì tốt nhất đừng có liên hệ làm gì luôn mất thời gian nhau thôi cứ liên hệ cho tiến hỏi những cái trang này nó có uy tín hay không đó rồi chê chê uy tín nạp được cũng không được rồi sao thì tốt nhất đừng có liên hệ sợ gì thôi hỏi làm cái gì cho mất thời gian tiến cũng không không có rảnh để uh, giải thích cho anh em nghe đâu kết thích hợp nếu tin tưởng thì chơi còn không thì thôi đừng có kiếm làm gì đó mất thời gian rồi thôi ok cho anh em thì quay lại với cái video này tiến sẽ không nói nhiều về vấn đề trang nữa cần thì cứ liên hệ tiến sẽ giúp đỡ nếu như có được cái uh, hai cái điều kiện tiến nói ok nhá thì quay lại với tỷ lệ kèo này trước khi mà đưa ra cái sự lựa chọn của tiến trong cái trận đấu này cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái nhận định cũng như phân tích của cặp đấu này trước nhé đây thì anh em có thể thấy cái trận đấu giữa AC Milan và Napoli được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 13 tháng 4 đó tứ kết lượt đi cùng giờ với cái thằng à, à cùng giờ với cái thằng Real với Chelsea nhé anh em thì Gingan với Chelsea Tiến đã lên video cho anh em rồi nhưng mà lúc mà Tiến lên nó chưa có được cái sơ đồ dự kiến mà các chuyên gia đưa ra nên cái trận Gingan với Chelsea cũng Tiến cũng không có nói về cái sơ đồ ra sân nha anh em đó như ở trận này thì hiện tại anh em có thấy là đã có được cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội đó thì Milan sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất của cái đội bóng này đó chính là Oliver Giroud còn Napoli sẽ ra sân với sơ đồ là 433 bộ ba quen thuộc của Napoli đó chính là Lozano này cùng với Raspadori và Escala nhưng anh em nhìn kỹ vào cái đội hình ra sân dự kiến này các chuyên gia nhận định đã đưa ra thì anh em chắc chắn cũng thấy được một sự vắng mặt rất là đáng tiếc bên phía Napoli đó chính là tiền đạo Victor Osimhen đó thì như anh em đã thấy cái sơ đồ hiện tại tuy chỉ là những cái chiếc gì mà chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo thôi nhưng mà với cái sự vắng mặt của Victor Osimhen là một cái sự vắng mặt có thể nói là đáng tiếc cực kỳ dành cho Napoli luôn nhưng mà đây cũng chưa chắc chưa chắc là cái thằng này nó sẽ không thể ra sân trong trận cầu này đâu nha anh em đó nếu lỡ như lỡ như gần và bốn lần mà nó có dấu hiệu bình phục đi bây giờ hiện tại lỡ như nó có dấu hiệu bình phục gần và bốn lần cái cho nó ra xong rồi sao đúng không em bởi vậy nên tốt nhất trước giờ bóng lăn tầm 1 2 tiếng đồng hồ gì đó hoặc có thể sớm hơn khi mà tiếng nắm được những cái thông tin chính thức về hai đội cũng như biết được các lối chơi của hàng này đó biết được nó chơi sơ đồ gì chiến thuật như thế nào lúc đó tiến sẽ đẩy những mã kèo chuẩn hơn cho anh em chơi ok chưa hiện tại trên youtube chỉ là những mã kèo tham khảo thôi vì tiến phải lên video khá là sớm để cho anh em có thể tìm kiếm được cái video của tiến để anh em xem đó anh em nhớ nhá ok thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai thằng này đây anh em đầu tiên là đội ờ, chủ nhà AC Milan thì nó có được tổng cộng là 5 thắng hai thất bại và ba hòa ở 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì một cái phong độ cũng khá là tệ thời gian gần đây dành cho AC Milan đó anh em thấy trước đó là nó trải qua chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và không để thủng lưới bàn nào trước mọi đối thủ luôn nhưng sau cái trận thắng này thì sao nó đã trải qua cái chuỗi là 6 trận liên tiếp chỉ đúng một chiến thắng 4-0 đó còn lại là ba trận hòa và hai thất bại trong đó có một thất bại một hai trước Fiorentina này thất bại một ba trước Udinese này đó và ba trận hòa đó chính là hòa không không trước Tottenham cũng như một điều trước Salernitana đấy và mới đây nhất mới đây nhất trên sân nhà nó đã hòa với thằng Empoli với tỷ số không đều đấy nhưng trước đó cũng có một phong độ uh, cũng có một trận đấu khá là đáng khen dành cho cái thằng uh, Milan này khi mà nó đánh bại cái thằng Napoli đối thủ trực tiếp trong cái trận lượt đi tứ kết cúp C1 mùa này đó thì mới đây thôi tại Serie A nó đã đánh bại cái thằng Napoli ngay trên sân nhà của Napoli với tỷ số rất là đậm đó tỷ số 4-0 luôn đây tiến sẽ cho anh em xem về trận cầu này một tỷ số khá là đậm đúng không anh em tỷ số 4-0 đây anh em đó thì ở trận cầu này anh em thấy này thằng AC Milan nó đã uh, được Manaboli chấp nửa trái đó được chấp nửa trái trên sân nhà của mình nhưng Napoli không thể tìm kiếm được bàn thắng vào lưới Milan mà ngược lại để Milan năm đến 4 bàn không gỡ luôn đó thì với cái lợi thế là ghi được hai bàn thắng ngay từ đầu hiệp 1 chắc chắn là bước sang hiệp 2 Milan nó sẽ nhường thế chặn cho Napoli cho nên cái mức tỷ lệ kiểm soát bóng là 61% của Napoli chứ AC Milan cũng không có gì đáng kể nha anh em nhưng mà nhìn vào cái cơ hội tạo ra cũng như cái cơ hội nguy hiểm anh em có thấy này Napoli nó kiểm soát bóng nhiều nhưng nó chỉ tung ra được 20 pha dứt điểm trong đó có 4 pha gây nguy hiểm mà thôi còn AC Milan tuy nó chơi phòng ngự phản công nhưng nó có đến 14 pha dứt điểm mà ngược lại có đến 8 pha gây nguy hiểm và mang về đến 4 4 bàn thắng cho AC Milan một con số khiêm tốn nhưng mà về những cái kết quả đạt được khá là tốt trước thằng Napoli trong cái trận đối đầu ở lượt à, ở ngoài ở Serie này đó thì với cái trận thắng này chắc chắn Milan nó sẽ tự tin hơn khi mà phải tiếp tục đó đối đầu với thằng Napoli ở tứ kết lượt đi ngay trên sân nhà của mình đúng không anh em đó thì quay lại với cái trận uh, trận đấu lượt đi này chắc chắn sẽ rất là một cái trận đấu uh, có thể nói sẽ rất là khó khăn dành cho Napoli để có thể phục thù AC Milan ngay trên sân nhà của AC đấy thì tiếp theo đây Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ của sân phong độ của đội khách Napoli thì anh em biết thì tại Serie A Napoli đang đứng đầu bảng xếp hạng Serie A với một con số điểm phải nói rất là cao gần như là vô địch trước Serie A là mấy vòng anh em nó chỉ cần thắng vài trận thôi chắc chắn nó sẽ lên ngôi vô địch đó vô địch sớm thì anh em thấy này nó đã trải qua tổng cộng là 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường chỉ nhận hai thất bại thôi đó trong đó có đến 8 chiến thắng và thậm chí là có đến uh, ờ, 7 ờ, trận thắng là nó không để thủng lưới bàn nào luôn đó 3-0 với Cremonese, 2-0 với Sassuolo, rồi 2-0 với Ganfast này rồi thắng 2-0 trước Empoli đó rồi 2-0 trước Atalanta rồi thắng 3-0 trước cái thằng Brentford rồi thắng 4-0 trước Torino đó nhưng mới đây nhất nó lại phải nhận thất bại tiếng vừa mới nói là 0-4 trước thằng Milan ngay tại Serie A đó nhưng sau cái trận thua này nó đã lấy lên được phong độ của mình và giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách trước cái thằng Lecce đó chắc chắn là cái trận thắng này tại Serie A cũng giúp cho Napoli có một phần nào đó giành cái sự tự tin hơn khi mà bước vào trận đối đầu với Milan ở trong uh, cái cuộc đấu đêm nay đó thì tại uh, Serie A anh em cũng thấy này Napoli đang có được 74 điểm sau 29 vòng đấu đó 24 thắng 2 hòa và 3 thất bại còn thằng AC Milan thì nó có 52 điểm thua xa Napoli đến uh, à, 22 điểm cách biệt bạn đó anh em đó 15 thắng 7 hòa 7 thất bại ở 29 vòng đấu gần nhất tại Serie A thì hai đội này rất là có duyên nợ anh em vừa mới đối đầu nhau tại Serie A thì đến cái tứ kết lượt đi cúp C1 đó là phải đối đầu với nhau đó là phải gặp nhau tại cái giải đấu châu Âu tại cái vòng tứ kết này chắc chắn là một trận cầu khá là hấp dẫn à, đúng không anh em đó trận cầu khá là hấp dẫn cho hai đội bóng này luôn thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ sân nhà sân khách của hai đội trước tiên anh em xem này anh em nhìn vào cái phong độ sân nhà sân khách của hai này anh em thấy không một thông số khá là khủng luôn đó khi đó AC Milan nó vừa có được 5 cái uh, trận cầu là là bất bại liên tiếp với ba chiến thắng hai trận hòa trước mọi đối thủ này trên mọi đấu trường luôn còn Napoli nó cũng có đến 5 chiến thắng ở 5 chiến làm khách gần nhất đó và chỉ có duy nhất một trận thủng lưới mới đây là trận thắng 2-1 trước uh, à, Lecce mà thôi còn lại là bốn trận thắng không để bị thủng lưới bàn nào và đều cái thắng cách biệt từ hai bàn trở lên đó một cái phong độ cực kỳ tốt của Napoli khi mà làm khách trên sân của đối phương còn Milan thì sau khi nó cũng trải qua ba cái trận sân nhà làm khách uh, sân nhà trên sân nhà tốt nhất nó với ba chiến thắng cũng không để thủng lưới luôn em nhưng ở hai trận mới đây nó đã bị hòa đáng tiếc chứ hai đội bóng được đánh giá là yếu hơn có nhiều đó chính là một điều trước Salernitana cũng như không không trước em Empoli đó thì nhìn chung phong độ của hai thằng này có thể nói đang khá là đáng gồm đó vì vậy chắc chắn trận đấu tại cúp C1 châu này nó sẽ là một cái diễn biến cực kỳ khác không có giống như Serie A đâu anh em chắc chắn là sẽ quyết liệt hơn đó để có thể cạnh tranh được một cái vé uh, một cái lợi thế nha anh em để cạnh tranh được một cái lợi thế ờ, trước khi mà đến với trận tứ kết lượt về của hai đội để giành vào một cái vé vào trận bán kết đúng không anh em đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hàng này đây thì trong lịch sử đối đầu thì gần như là AC Milan nó có lợi thế nhiều hơn khi mà có được hai thắng một thua trước Napoli đấy ở ba vòng đối đầu nhau gần nhất và trong đó hai trận thắng của Milan trước Napoli đặc biệt là hai trận thắng này đều trên sân nhà của cái thằng Napoli thôi anh em đấy và không để thủng lưới bàn nào luôn nhưng một cái thất bại của Milan trước Napoli là một cái thất bại đáng ngờ nhất đó chính là một cái thất bại trên sân nhà của thằng Milan ở Serie A mùa này đấy ở lượt đi Serie A mùa này trên sân nhà của Milan nó đã bị Napoli đánh bại tỷ số 2-1 và quay trở lại lần này trận này tiếp tục nó lại phải thi đấu trên sân nhà và tiếp đón Napoli trong khi đó Napoli có một cái phong độ sân khách cực cực kỳ tốt đó cho nên trận cầu này với những gì Tiến đã phân tích đó với những gì Tiến đã phân tích thì tiến lại có những cái mã kèo tiến chốt cho anh em như sau nếu như anh em thấy hợp thấy trùng ý anh em vào nhé còn không có thể đánh ngược lại đó đừng có trách tiến là cái chuyện thắng thua làm gì hết ok chưa tiến chỉ phân tích nhận định kỹ càng để cho anh em những cái mã kèo có thể nói là nó ok nhất thôi ok với những cái gì mà tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thế này đó thì tiến sẽ cho anh em cái mã kèo đó chính là đội khách chelsea đó xin lỗi anh em đội khách Napoli đó tiến sẽ cho anh em là cái mã kèo là đội khách Napoli kèo đồng nha anh em anh em cứ đầu tư mạnh cho tiến vào cái mã là Napoli kèo đồng trong cuộc đấu đầu này thậm chí anh em có đầu thể đầu tư thêm vào cái mã là ở hiệp 1 luôn cũng được đó chốt lại anh em vào cho tiến mã kèo là Napoli kèo đồng cả chặn cùng với Napoli kèo đồng ở ngay trong hiệp 1 đây là hai cái mã kèo tối ưu nhất mà tiến có thể dành cho anh em trong cái video tham khảo ở trên YouTube này đó anh em thấy hợp mã trùng ý anh em vào tiếp theo đó tiếp theo đó tiến sẽ cho anh em thêm một cái mã kèo anh em có thể đầu tư nữa đó chính là mã kèo là tài thẻ nha anh em đấy thì tại sao anh tiến cho anh em mã kèo tài thẻ trong trận này thì anh em thấy này ở 5 trên 7 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều có từ 5 thẻ phạt trở lên và đây là một cái trận đấu cực kỳ quan trọng để tạo cái lợi thế trước khi đến với trận bán kết lượt về tại cúp C1 châu Âu chắc chắn hai đội không ai muốn mất lợi thế hết cho nên sẽ diễn ra trận đấu cực kỳ căng thẳng luôn đó và đặc biệt là cái giải Serie A những đội bóng tại Serie A thi đấu rất là gắn anh em đó và nó thường chơi với một hàng phòng thủ rất là quyết liệt và rất dễ có nhiều thẻ phạt thậm chí là tiếng nghĩ là trong trận cầu này sẽ dễ xuất hiện một chiếc thẻ đỏ nữa anh em đấy cho nên anh em cứ đầu tư cho tiến mạnh dạng một cái mã tài thẻ trong cái trận đấu này đó ok chưa đây tiến sẽ chốt cho anh em lại các mã kèo như sau kèo thứ nhất napoli không mt này đó thứ nhất thứ hai là napoli đó napoli à, không hiệp 1 ok cho anh em hiệp 1 gọi là ht nha anh em đó nè viết tắt của cái từ HT có nghĩa là mã kèo trong cái hiệp 1 đấy là hết kết thúc hiệp 1 còn FT là cả chặn nha anh em đấy đây tiếng ghi cụ thể cho anh em này đấy anh em có thể đầu tư cho tiếng hai cái mã này là nói chung chọn Napoli mã kèo đồng ở ngay trong hiệp 1 cùng với cả chặn nha thứ ba là anh em vào cho tiếng mã kèo là tài thẻ 4.5 FT đấy thì hiện tại cái trang tiếng nhận định khá là sớm nên nhà cái chưa đưa ra cái mã thẻ phạt cũng như là mã phạt gốc trong cái trận đấu đầu này nhưng mà chắc chắn hứa với anh em là khi mà gần giờ bóng lăn nhà cái nó cũng chỉ đưa ra cái mức thẻ phạt niêm yết ở cái mức là 4.5 mà thôi đó khi đó anh em có thể đầu tư mạnh cho tiếng hoặc cái mã kèo là tài 4.5 thẻ nha cùng với Napoli kèo đồng ở cả trận cùng với hiệp 1 đấy thì đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến đưa lên cho anh em tham khảo trong cái, trong cái cuộc đối đầu này anh em phải hợp mã trùng ý vào còn không thì thôi xem như là là là có thêm kinh nghiệm thôi đấy còn những cái mã kèo chuẩn hơn đó cũng như tiến đã nói nhiều ở cái video này tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em chơi còn những anh em nào mà thật sự đang thua tha sao bờ này đó muốn vào cái nhóm của tiến à, cũng như là những anh em đang ở nước ngoài này đó ở Hàn Quốc hay ở đâu đấy hiện tại nhóm của Tiến cũng có nhiều anh em ở nước ngoài như ở Hàn Quốc hay ở Đài Loan anh em đó làm ở xa đó, nhưng mà muốn có một cái trang chơi cũng uh, trong nhóm Tiến có rất nhiều anh em ở nước ngoài nhá đó liên hệ cho tiến để được vào cái nhóm cũng như hướng dẫn một cái trang chơi uy tín nhất thì tiến cũng đã đưa tất cả anh em vào nhóm rồi cũng như là đã hướng dẫn và chia sẻ cho anh em cách chơi trên trang cách tạo tài khoản trên trang hết rồi đó những anh em có thể vào để giao lưu với các anh em nhé đấy và tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa ai mà thật sự muốn chơi trên trang đó muốn nắm một cái trang chơi uh, chủ động như thế này đấy không cần phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò báo trước bao tiếng gì hết thích mã nào vào ở đó ăn rất là cao luôn không bị mất like mất phí gì hết thì cứ liên hệ ngay cho Tiến Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký tài khoản cách đặt cược cách chơi trên trang cách nạp rút như thế nào Tiến sẽ hướng dẫn từ A đến từ A tới S hết đó, đó ok chưa anh em đấy thì bắt buộc nếu như anh em muốn có một cái tài khoản chơi giống như Tiến bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng nhé số tài khoản ngân hàng anh em là phải có xài cái internet banking đó internet banking có nghĩa là chuyển khoản online trực tiếp trên điện thoại của anh em ấy đó hoặc là anh em phải có xài cái ví momo thì có những cái ứng dụng có những cái xài cái cái cái đó thì anh em mới có thể đăng ký một cái trang chơi như tiếng ok chưa anh em mà có đủ điều kiện đó thì cứ liên hệ ngay cho tiếng đi qua những cái ờ, đường link dưới phần mô tả trong video này đó hoặc là cái ờ, số zalo 0963731346 731 tiếng để phía dưới màn hình trong cái góc video này này đó anh em cứ liên hệ tiến sẽ hướng dẫn tất cả anh em cách đăng ký trang chơi cách ờ, vào kèo cách nạp rút như thế nào đó cũng như là đưa anh em vào nhóm luôn để có một cái sân chơi mà nó nó ok nó nhất ok cho anh em đó để có một cái sân chơi thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều so với anh em phải chơi riêng chứ bên ngoài qua thầu qua cò đó chơi lẻ loi đúng không thì tiến cũng nhấn mạnh một việc lại nữa nhé thật sự cần một cái trang chơi thì hãy liên hệ còn không á sợ bị lừa này nọ thì đừng có liên hệ mất thời gian cả hai bên thôi ha đừng có hỏi mà mà trang có uy tín hay không nạp được mà rút không được rồi sao tốt nhất là anh em mà hỏi câu đó là tiến chặn luôn tiến không tiếp những anh em đó nhé tin tưởng chơi chơi còn không thì thôi tiến không có cần anh em phải phải phải chơi làm gì hết nó tiến chỉ hỗ trợ những ai mà thật sự cần thôi vậy nhé thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu anh em thấy nhận định của tiến hay những chia sẻ của tiến có ích cho anh em ấy đó anh em muốn cùng tiến đi chặng đường dài muốn có một trang chơi uy tín thì cứ liên hệ cho tiến đó thì ok anh em hãy nhớ để lại cho tiến một cái lượt đăng ký theo dõi kênh đó đăng ký theo dõi kênh tiến sâu kèo cũng như à, cũng như là cái kênh tiến bóng đá này luôn nha anh em thì tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đầu tư đó và chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống này và anh em cũng đừng quên là để là một like ở trong cái video này và bình luận về cái tỷ số cuối cùng trận đấu tiến sẽ lựa chọn là những anh em nào mà bình luận sớm nhất và chuẩn nhất sẽ dành tặng cho anh em anh em đó là 500k tiền mặt chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản cho anh em nhé ok